đây chính là một cái cổ mấy triệu hồi rồng anh em ơi Đó nhìn đẹp chưa nhìn đẹp chưa Nó được làm bằng kim cương nè Và có những cái đầu rồng xung quanh nữa nè mọi người nhìn thấy không Đó quá trời đầu rồng xung quanh luôn Rất là đẹp luôn đó ok Rồi thì ở chỗ này nè bạn Nó có một cái nút nè Thì mỗi người bấm vào cái nút này á Thì nó sẽ triệu hồi ra một con rồng nha bạn Đó bởi vậy cho nên mình mới gọi đây là cái máy triệu hồi rồng á bạn ơi Cái máy này cực kỳ hay luôn nha Thì hôm nay nè Hero Team bọn mình hiện tại đang có 5 người đúng không Thì năm đứa bọn mình sẽ mỗi người bấm một cái để triệu hồi ra một con rồng để chúng ta gọi là sẽ nhận nuôi một con rồng nha và sau đó bọn mình sẽ cùng nhau gọi là xây xây một cái chuồng để gọi là giữ con rồng đó để cho mỗi hero mỗi người trong hero team sẽ có một con rồng nha anh em đó cực kỳ xịn luôn nha cực kỳ xịn luôn nha ok ờ, ủa lỗi làm gì vậy làm gì trước trước khi nuôi rồng phải cúng tổ tiên con à ok ok à, ok rồi cúng okay. cúng rồi ok cúng à... dạ con con lạy con lạy dạ lạy lạy lạy rồi ok lạy xong rồi rồi lạy xong rồi đập đập đi rồi ok Bây giờ à, một người nào đó sẽ xưng phong ờ, được bấm bấm cái nút trước đi để triệu hồi ra một con rồng nè. Ai? Tôi, Ai xưng phong? Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi. Rồi ok simi đúng không? Rồi simi à, okay. đi. simi hãy ờ, bấm vào cái nút này để triệu hồi rồng đi. À, ok, một, hai. Simmy bấm vô rồi ra 70 ra. Ui. Wow. Con rồng này nhìn khá là đẹp các bạn ơi Nó có màu xanh giống như màu xanh của Simmy nè Không nhưng mà màu này nó hơi đậm xíu Con này mà ờ. thuộc về mình thì nó hợp hơn nữa bạn Đó ờ. Ok rồi Simmy hãy leo lên Hãy leo lên con con con rồng đi Leo lên Leo được Rồi leo đi Ủa? Trời ơi Trời má sao ngồi đó không ngồi đi ngồi lên cái đầu vậy Ờ ờ ờ khoan à! Trời ơi bay cao vậy từ từ thôi chứ bay từ từ thôi bay gì bay cao vậy trời ơi bùm à! ai à trời ơi con rồng nó bay cao các bạn ơi và nó và nó nó chạy cực kỳ nhanh luôn nha coi nè chạy cực kỳ nhanh luôn rồi ok ok rồi ok, bây giờ thì mình nghĩ là sẽ đến lượt chị Ca Mui đi. Chị Ca Mui, bọn bọn em sẽ nhường con gái trước nha, cho nên là chị chị Ca Mui bấm bấm bấm nút đi, bấm nút đi. Ok. Ok ok, bấm nè, bấm nè, hay. Yay. Dạ. <laughs> À, <laughs> trời ơi, chị Ca Mui được cái con rồng nhìn xấu gì đâu á trời. Con rồng nước với hành tinh các bạn coi nè, nhìn nè. <laughs> cái mặt của nó y hệt như đang buồn ngủ quá vậy tê con <laughs> rồng nó sâu gì đâu ok rồi ca mui hãy nhận lấy con con con rồng của mình đi nhận đi ủa sao nó nhỏ vậy nhỏ xíu à chị ca mui bấm ở bên dưới cái chân của nó đó bên dưới cái chân của nó đúng rồi rồi ok chị ca mui đứng đứng đứng im đứng im trong quay cái coi đứng im trong quay cái coi à đấy bạn ơi bạn nhìn nè đó chị ca mui đang ngồi ở trên đầu con rồng che luôn cái mắt con rồng luôn <laughs> không thấy cái mắt con rồng luôn hả gì mà mui mới làm mù mắt con rồng à <laughs> đúng rồi bà ngồi lên cái cái cái cái cái cái mắt con rồng luôn <laughs> con rồng chắc không thấy đường nữa bạn ơi <laughs> rồi ok bây giờ khoan bây giờ chúng ta sẽ thử gọi là cho con rồng của simmy với lại rồng của của chị camui cái con nào chạy nhanh hơn nha hai hai người qua đây qua đây qua đây qua đây nè qua đây nè qua đây nè qua đây qua qua qua chỗ tôi qua cho tôi rồi ok chưa gì mình biết là rồng của ai chạy nhanh hơn rồi ha ok rồi quay qua đây quay qua đây nè quay qua đây ok đếm một hai ba là chạy nha một hai ba chạy đi ok rồi mình hiểu rồi ha vậy là coi như là rồng của simmy nó vừa to hơn vừa đẹp hơn mà còn vừa chạy nhanh hơn nữa trời ơi ok rồi tiếp theo nữa chính là anh mít dịch nha ủa timmy đâu à quên quên timmy à quên tôi tôi xin lỗi timmy tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi timmy tôi quên mất bà bà cũng là con gái tôi quên mất luôn á ok xin lỗi xin lỗi rồi ok bấm bấm bấm bấm nút đi bấm nút đi à ok tới ra rồi <laughs> tự nhiên bấm nút nó ra con heo vậy được nó chứ có bấm nha lại lại okay. Wow Rồng này là rồng sấm sét nè Wow Rồng sấm sét nè Ghê chưa ngầu chưa Wow Ui, ui. Ok Ê, tôi cởi được nè Tôi cởi được rồi nè Đó Timmy Timmy thử thử thử chạy cho nó, nó chạy nhanh không ô oh, chạy ui, cũng rất là nhanh luôn Wow Rồi Timmy Timmy thử thử thử bay thử coi cao không Bay hết mức luôn coi Ôi, trời ơi, dít có cái nhẹ bay kìa Wow Trời ơi, sao của mình, có lá rong của mình yếu vậy Trời ơi wow. Timmy chỉ mới gọi là bấm một cái nhẹ thôi mà nó bay cao dữ vậy trời Ok rồi, tiếp theo nữa sẽ là anh Mr. Dịch Anh Dịch ơi, anh bấm đi Dịch, dịch, dịch, dịch. Giờ dạ. Trời ơi, dòng thần bởi viếng hồng dòng Cho tao Con heo đâu rồi <laughs> dạ. Con heo là cái khác thôi, con heo này Ok, bấm, bấm đi 2, 1, ta-da Wow, wow rồng này xin giới thiệu dịch đây chính là rồng bầu trời dịch ơi hay rồng bầu trời nha nhưng mà tiếc ở chỗ con rồng này nó bị mù anh ơi <laughs> nó không có mắt <laughs> ok rồi giờ dịch dịch thử thử chạy coi nhanh không ờ, à, con rồng này con rồng này hình như nó không đi nhanh <laughs> ok bây giờ dịch thử ờ, nhảy lên coi dịch coi con rồng của dịch nó nhảy cao không hai ba yo Ồ Cũng rất là cao luôn nha Wow cao vãi Bà ca mua từ nãy giờ bà bà, bà nhảy bà nhảy thấp nhất Bà bà cứ nhảy hoài luôn trời Ok Rồi Thôi về đây đừng có nhảy hoài dịch Nhảy hoài con rồng nó yếu máu Chết rồi Dịch ơi Dịch ơi chọn con khác hả tính ra là anh nhảy sao mà chết rồng luôn các bạn ơi mấy bạn ơi anh dịch anh nhảy sao mà chết rồng luôn rồi à? trời ơi trời thôi rồi em nhường này ăn nhiều tăng ký á ok cho thêm con á Ô Cái này là của Camu, Gầm xanh lá cây Của Camu Cái gì mà của Camui Thôi chị Camu ơi Chị là người nước chị chị là nước mà cho nên chị chị cưỡi con màu nhỏ nhỏ kia được rồi Ngoài, con con, con, này chạy chạy nhanh chưa đi đúng rồi con màu xanh đây là con chạy cực kỳ nhanh luôn chạy nhất chạy nhanh nhất luôn á wow Wow, ok ok rồi. Ủa mấy bạn ơi, tội nghiệp chị Camui quá, chị Camui, chị Camui chọn chọn chúng con rồng xấu nhất mà còn nhỏ nhất, yếu nhất nữa bạn ơi nè. Bé tí tẹo à. Ôi, thôi không sao chị. Rồi ok, bây giờ tới lượt em nha. Em sẽ xem coi lần này em trúng được con rồng nào nha. Ok ok, để em xem coi. Bấm nút nè. Oh. Em được con rồng màu tím anh ơi. Wow, nhìn ngầu Đồng cực kỳ luôn ông anh, rồng này là người ta gọi là rồng Ender, ông nội của rồng Ender, anh hiểu không? Đó, bạn coi là mình đang ngồi trên rồng Ender. Nè nè nè nè, trời ơi. Nhanh nhất luôn, con này giống kiểu nhanh nhất luôn á. Nè nè nè nè nè nè, nè, ghê chưa, ghê chưa. Nè coi em. Nhìn nhìn coi, nhìn coi, nhìn coi. Hỡi. What the? Ôi. Biến mất luôn bạn ơi bấm con cái thôi mình bay biến mất luôn bạn ơi u chết đâu sợ chết ten ten ten ten em rơi xuống đây ten ten ten ten ten ten chết làm sao được con rồng của em á em thông báo trước nha rồng em đến 50 ngàn máu lần đó đừng đùa ba ba ba ba ba cho cho Camui ở ờ, ở lại con khác ơi hả không anh trong trong đây là trong đây là chỉ có 6 con rồng thôi 6 con rồng mà hồi nãy dịch làm chết hết con rồi cho nên ở đây năm con ấy là hết rồi trong đây đâu còn con nào à, đâu ok đây là đây là ca mui tại tại nghiệp rồi ok vậy là tại vì à, ca ca mui nhỏ quá cho nên ca mui mới chọn chúng con rồng này rồi thôi ok bạn ơi rồi bây giờ chúng ta mỗi người trong hero team đã có một con rồng rồi mình thì có con màu tím nè à, timmy cũng có một con màu đen simmy thì có con màu xanh dịch thì có màu xanh lá cây nè còn ca mui là con rồng bèo nhất và xấu nhất Gì anh? Phong phong đừng đừng đừng đừng Mọi người đây, mọi người ấn ấn ấn lên xuống trái phải để mọi người múa đồng. Hey, múa múa múa. Ờ múa nào múa nào. Trời ơi bạn coi nào. Múa tên nè múa đồng đó ờ, à, ờ, tính ra em thấy nó không giống múa rồng mà em thấy giống mấy mấy con mấy con mấy con lãi đang quậy quậy quậy anh <laughs> ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là xây dựng một cái chuồng cho con rồng nha mà xây dựng cái chuồng cho rồng á là không phải là dây, xây theo kiểu bình thường đâu nha mọi người qua đây qua đây qua đây em cho mọi người xem mọi người sao mình lấy cái gì nhét vô được được hết vô đây nè em sẽ cho mọi người xem thì ở chỗ này em xin giới thiệu mọi người có một cái rương thì ở cái rương này nè trong đây có những cái tờ giấy và những tờ giấy này nó sẽ chứa những cái thông những cái gọi là sao ta những cái à, yêu cầu đó là yêu cầu mấy mấy mọi, mọi người là xây con rồng xây cái chuồng rồng là chuồng rồng gì thì mọi người phải phải xây theo hiểu không ok ok rồi ok em bật tờ giấy lên nè thì em sẽ xây chuồng rồng lava à vậy có nghĩa là em sẽ xây oh. chuồng rồng bằng dung nham nè rồi mọi người xây chuồng rồng bằng gì anh xây chuồng rồng bằng mức ăn bằng kim cương Bằng kim cương hả? Wow, chuồng rồng của dịch là chuồng rồng kim cương. Xem xem mi là gì? Xem mi là gì? Lâu đài. Lâu đài hả? Ôi chuồng rồng ờ. hình lâu đài. Wow, còn mi là gì? Của tôi là chuồng rồng bằng gỗ. À, chuồng rồng bằng gỗ, còn ca mui. Kim tự tháp. Chuồng rồng kim tự tháp rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xây nha. Thì giờ xây thì em em sẽ dẫn con rồng của em qua qua đây, em cất nó đây, không thôi tí nữa chị ca mui chị uh, ờ, chợ mất của em sao? Đó, em để bên đây nha. Ok dịch đây dịch cất con rồng kỹ nha coi chừng chị ca mua chị ở chợ <laughs> mà ok rồi giờ chúng ta bắt đầu vào cái cuộc thi gọi là xây nhà cho rồng thế nào anh em ơi thì cái đoạn này á thì mình sẽ tua nhanh lên một tí nha để cho mọi người xem đỡ đỡ nhàm chán nha anh em ok bắt đầu thế nào One hour later rồi ok bạn ơi, bây giờ mình đã xây xong cái khung của cái chuồng rồng của mình rồi nè anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần gọi là đổ lava lên nha. Đây, bởi vì là chuồng rồng bằng lava mà chúng ta phải có lava chứ đúng không? Mình sẽ vào hôm đây nè, mình lấy cho mình lava nè, đó, một cái xô lava nha. Sau mình leo lên trên nóc nhà nè, mình sẽ đổ lava lên trên đây nha anh em. Ok, đổ ra nè. Đó thì dần dần dần dần lava sẽ tràn ra bạn ơi và sau đó nó sẽ lấp kín ngôi nhà của mình luôn ok ủa Trời sao nó không tràn ta Ok lại lại lại lại Mình mình nghĩ lại rồi các bạn ơi Chúng ta sẽ không dùng bằng xô lava đâu Mình sẽ sử dụng cỗ máy này luôn cho nhanh các bạn ơi Đó Mình sẽ chọn vào cái phần này nè Đó ok Sau đó mình sẽ để cái máy ở đây Mình chọn cho nó to ra xíu Ok Rồi Sau đó mình sẽ chọn vào cái phần gọi là lava nha Đây lava nè Đó dung nham nè Ok Lít một cái thôi Là lava sẽ đầy trên đây luôn Đó Rồi lava nó đang tràn xuống nè anh em ơi anh em coi nè Đó đẹp chưa đẹp chưa Wow, một tí đó thôi là gọi là cái ngôi nhà của mình sẽ được lắp kính bằng lava luôn anh em ơi Cực kỳ đẹp luôn nha Đó Kìa nó đang lắp lại kìa các bạn ơi à, <laughs> Ok, bây giờ chúng ta sẽ đứng đây chờ cho nó lắp xong cái nhà nha Rồi, ok bạn ơi, bạn nhìn nè Đây, đây chính là cái chuồng rồng bằng lava của mình hả bạn ơi Nhìn đẹp chưa, đẹp chưa Đó, một cái chuồng rồng có hình tròn và xung quanh của nó là tàn là lava không nha anh em Rất là đẹp luôn Ok ok Bây giờ mình sẽ chui vào bên trong thử nha Ui bên trong tối thui các bạn ơi Không được được Mình phải lấy thêm đèn để mình thắp sáng nó lên mới được Ok rồi ok, mình sẽ lấy cái bóng đèn nè, mình sẽ lắp sáng xung quanh đây nha anh em nha. Mấy cái chỗ này là mình sẽ lắp sáng lên. Đó, để cho cái chuồng rồng chúng ta phải sáng một tí chứ. Cái chuồng rồng mà nó tối thui rồi mình chui vô sao mình biết được con rồng đang nằm ở đâu đúng không? Đó, ok ok. Lắp sáng chỗ này nè, rồi sau lưng cũng lắp sáng luôn lắp thật là đẹp bạn ơi trang trí luôn sẵn rồi mình trang trí luôn đó ok lắp vào đây thế này không biết mọi người đã xây xong chưa ta để tí nữa mình qua mình xem mọi người xây đến đâu rồi rồi ok vào đây nữa nha Rồi ok bạn ơi, mình đã lắp sáng ở xong cái nhà của mình này nè Đó, bên trong nhà của mình bây giờ là sáng chân luôn nha Bây giờ mình sẽ qua bên nhà mọi người xem coi như thế nào nha Ok, đầu tiên sẽ là nhà của Simmy nè Wow, Simmy xây một cái lâu đài để nuôi con con rồng của mình anh em ơi bạn coi nè Đây Ta-da ghê chưa ghê chưa wow cũng nhìn cũng khá là giống cái lâu đài đó nhưng mà tôi thấy cái lâu đài này nhìn nó giống cái, một cái chuồng heo hơn <laughs> tại lâu đài người ta là phải có cửa có đồ còn lâu đài gì đâu mà tôi nhìn nó có một cái hình tròn rồi có mấy cái gai nhọn nhọn nhọn lên nhìn giống cái chuồng heo hơn có rồi nhưng mà cũng đẹp nhưng mà cũng đẹp được được được cũng đẹp á cũng khá là rộng rãi cho con trò con, con con rồng nó chui vô nó ở trong đây đó cũng khá là rộng rãi rồi tiếp ừ. theo là chị ca mui nè Chị Camui đang xây một cái chuồng rồng hình kim tự tháp các bạn ơi Mà cái chuồng rồng để mình xem coi Wow, cũng rộng rãi, cũng nuôi dừa con rồng ở Con rồng nó bé tí tẹo rồi các bạn ơi Bé như con thằng lằn nghĩa, cho nên là cũng cũng nuôi dừa Được, được, ok Rồi, để mình xem coi Ui, ở trên kim tự tháp mà cũng có cà rốt nữa hả chị Camui Đúng rồi, tượng chân của chị mà em À, wow, ok, ok rồi Tiếp theo nữa chính là Timidu Ủa, anh ơi, hồi nãy Timmy đồ nó cái cái nó nó, nó, nó xây cái chuồng rồng, cái nội dung của nó là chuồng rồng gì anh? gỗ gỗ gỗ gỗ mà anh à, không nhớ là nội dung là gì nữa nhưng mà nó xây nó xây cái chuồng rồng nó kiểu nó đào cái huyệt nó chôn <laughs> em nhìn <laughs> em nhìn cái chuồng rồng nó nhìn nó giống y hệt như cái nấm mộ để chôn người chết anh tào lao rồi chứ nó ờ, giống giống cái xe long long phụng ờ, rồng <laughs> trời ơi trời mấy bạn ơi bạn coi nè cái chuồng rồng của timmy á timmy xây bằng gỗ mặc dù là nhìn nó khá là đẹp á nhưng mà tự nhiên timmy lại xây gọi là xây cái gì cái khoảng không mà tọt xuống bên dưới đất nhìn y hệt như cái chỗ để chôn người chết vậy anh em nhìn ghê mồ à ok rồi tiếp theo nữa sẽ là anh mít dịch nha để qua coi anh dịch thế nào đây wow anh dịch xây một cái chuồng rồng bằng kim cương wow nhìn nó đẹp phải bạn ơi rồi ok bây giờ tới lượt cái chuồng rồng của mình nha thì mình sẽ gọi là dẫn <laughs> con rồng gì vậy lỡ đi qua dưới đít vô cái chuồng rồng của phong ca chạy đít trời ơi chuồng rồng của em là chuồng rồng bằng lava đó anh đụng vô là anh anh thành dịch dịch quay đừng có trách nha ok dịch tao từ dịch ờ, của em à để em tự dẫn vô anh kỳ quá em à, tự dẫn vô tự dẫn vô chui ra dẫn vô lại nè ba okay. hai một rồi vô vô vô lại nè bạn ơi vô lại nè đó chui vô nè đó <laughs> vô vừa nha vô vừa nha không hề chật chội nha đó ờ, ok vừa khích luôn ok để mình ra ngoài xem coi Đấy bạn ơi bạn nhìn nè đẹp chưa đẹp chưa Chuồng rồng bằng lava cực kỳ đẹp luôn nha bạn nha Đó xịn chưa Ôi con rồng bên trong nhìn Nhìn cũng ngầu luôn bạn ơi Xịn vãi rồi Ok à. Rồi ok, bây giờ mấy bạn ơi, mấy bạn hãy thử ờ, những cái bạn khán giả đang xem nè Các bạn hãy thử chấm điểm coi chuồng rồng của ai là đẹp nhất nha Và con rồng của ai là đẹp nhất nha các bạn nha Đây, con rồng của mình là rồng màu tím và sống trong một cái chuồng bằng lava hình tròn đó Anh Dịch thì có con rồng màu xanh lá cây và sống trong cái chuồng bằng kim cương đó Nhìn cũng rất là ngầu luôn Simmy thì có cái chuồng rồng bằng gọi là rồng gì ta à chuồng rồng lâu đài các bạn ơi chuồng rồng lâu lâu đài và con rồng màu xanh dương đó ok timmy thì timmy xây một cái mồ để để chôn con rồng xuống dưới đất đó <laughs> <laughs> ok còn chị camui thì xây một cái kim tự tháp cà rốt các bạn ơi đó kim tự tháp và nuôi ở giờ đây anh qua đây anh nhìn con rồng nè sao em nhìn con rồng kiểu giống như nó đang rất là buồn khi mà nó được ở trong cái chuồng quá nhỏ à. <laughs> à. con rồng ra mươi mặt luôn xem nhìn cái cái cái khuôn mặt của con rồng nhìn kiểu nó buồn buồn á nhìn bựa gì đâu á <laughs> ok bạn ơi thấy bạn ơi không không gì? không có đâu có đâu không có ơi chị ca mui nha chị ca mui suốt ngày cứ đòi ăn ăn ăn trộm con con rồng của anh dịch hoài nha <laughs> mà ca mui mà cái trộm con rồng hoài bạn ơi ok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 cái gì vậy rồi xong rồi xong rồi con rồng của chị camui chết queo luôn rồi rồi trời ơi sẽ mãi mãi là của mình cảm ơn bạn nhá anh dịch ác độc quá bạn ơi rồi xong bà Camui bà lấy luôn con rồng đó bà đi luôn rồi anh dịch ác độc quá vậy trời bơm lum la ok bạn ơi thôi mình không để ý đến nữa giờ mình phải kết thúc video tại đây đây anh dịch anh chơi ác quá bạn ơi bye bye mọi người nha bye bye yêu anh em phải nồi tạm biệt